Lam 16 tuổi Giàng Thị Lam ở à, Vân Hồ không? Vâng. Rồi giờ à, muốn lấy chồng muốn có người yêu vậy người yêu, yêu em tiêu chuẩn phải như thế nào? Sao ạ? Tiêu chuẩn người yêu em phải như thế nào để em mới ưng? Cao lớn, cao to, đẹp trai Có cần không? Có cần cao không? Cao to, đẹp trai cần đẹp trai không đẹp trai hay không thì không cần rồi không cần đẹp trai cao to biết kiếm tiền dạ. rồi yêu thương mình chung thủy rồi